Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh. Trai xưa liều chết xa trường. Trai nay liều chết trên giường mỹ nhân. Anh yêu em như bác hồ yêu nước. Mất em rồi như Pháp mất Đông Dương. Gái xưa chạm nhẹ bảo dê. Gái nay chạm nhẹ, chưa phê anh à. Cuộc tình dù đúng dù sai, chuyện phá thai vẫn là của bác sĩ. Đằng sau một người đàn ông thất bại là một người đàn bà suối dại. Đằng sau một người đàn bà suối dại là một thằng thứ ba vô cùng lợi hại. Có một số đứa con gái tự cho mình là nắng rồi cho mình cái quyền được trói trang. Em chưa 18 Nhiều lúc muốn yêu Nhưng kêu không thèm nói Tiệc tùng với đồng nghiệp về nhà muộn Vợ không cho vào phòng bắt ngủ sofa Tôi điên tiết quát nhà tôi Tôi thích ngủ đâu thì ngủ Không ngủ sofa đấy Ngủ đất đã làm sao <laughs> Không phải bạn ế, mà là một nửa của bạn chưa đến mà thôi. Đến khi nào trái đất ngừng quay, mây ngừng bay, cô dâu 8 tuổi ngừng phát sóng, thì khi đó, anh ngừng yêu em. Có một việc mà chỉ có khi kết hôn bạn mới làm được, đó là ly dị. chết vì người phụ nữ bạn yêu thì dễ hơn sống chung với họ. Tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn, chỉ có người yêu là thay đổi. Nếu có yêu ngay cái nhìn đầu tiên, thì bạn sẽ đỡ tốn tiền và thời gian. Thank <laughs> you.